Wow, đó là suối nha cả nhà ơi Đó là con suối chảy ờ, ngang qua tuyến đường số 4 nha Cả nhà thấy đẹp không ạ? À? Cả nhà nào cũng muốn sở hữu một lô đất mà tại ờ, con suối này, xung quanh suối này không? Đây là suối nhỏ thôi nha cả nhà Không biết là ờ, sau này hình thành này sẽ đẹp như thế nào Nhưng mà đa, nói chung là đây là suối này Ví dụ như ví dụ như lô đất này đây nha mình giới thiệu nha Mình không biết lô đất này có ai nhưng mà ví dụ như mà đây là tuyến số 4 Đây là tuyến số 4 nha đó à, thì tiến số 4 nó ngang qua đây thì sẽ cái ờ, nó sẽ có những cái vị trí đất như thế này và nó sẽ có xuống như thế này vậy thì như vậy thì cái nhà đặt ra giả thiết là nếu như mà lót này mà chủ bán thì cái nhà mua không cái nhà đặt cái giả thiết như thế như thế này thì uh, khi mà chủ đất bán thì cái nhà có có có đồng ý là là chấp nhận mua lô, lô đất này không với những lý do lý do lý do nào mà cái nhà sẽ đầu tư ở đây cái nhà hãy đặt giả thiết xem là lý do vì gì lý do để mà mình đầu tư vào những vị trí như thế này à, tiếng số 4 đây đó, đây là nhìn xa xa tiếng số 4 này đây những con đường là những vị đất mà hoang sơ trong rừng trong rẫy của dân bản địa dân ngày xưa bây giờ đã đã đã, đã thay đổi hoàn toàn rồi ước gì nếu mà quay trở lại thì ước gì mình lên đây mình mua trước mấy tà đất ở tà đây đúng không không cả nhà cả nhà sẽ đặt ra câu câu, câu hỏi cũng như là à, từ giá như ha thật là ước mình có được mảnh đất như ở đây thì mình bây giờ giàu to rồi thôi đó là chuyện uh, chỉ ước thôi nha cả nhà chứ bây giờ muốn có muốn muốn muốn mua muốn có thì cũng khó không biết là uh, người ta có bán hay không hay hai nữa là người ta có đồng ý là là là cho bán lại một ít cho mình hay không cái hai nữa là nếu mà ta bán thì tài chính của mình có đủ mua hay không nhiều lắm cả nhà cho nên là ai có khả năng thì thì cứ đầu tư hay là có thể làm cho mình một miếng một lô một vị trí đó mà mình sau này mình phát triển về tương lai đó nói chung là vậy cái nhà muốn ờ, làm sao cũng được mua cũng được mà đầu tư cũng được rồi nếu mà có đất sẵn thì nên để dành ở đây trong bản địa ở đây nếu như mà uh, có đất sản thì mình khuyên là nên đá danh sau này nếu mà vì chạy theo lợi nhuận thì sau này muốn mua lại cũng cũng khó đa số mình thấy ở Bình Dương á dân bản địa ở Bình Dương thì hình như không còn không còn nhiều mà đa số là họ sẽ ờ, đi di, di dời nơi khác sống và với uh, cũng có người trở nên giàu và cũng có một số người thì lại sống chỗ khác thì cuộc sống vẫn như vậy không có thay đổi mình không có có có gọi là vui đùa cái nắm nhưng mà thực ra mình thấy vậy đó cả nhà mình mình thấy vậy không biết đúng hay sai thì chắc chắn là cũng có cái đúng cũng có cái sai nhưng mà đây ở đây thì mình nhìn thấy này chiếc số 4 khá đẹp này rồi ờ, không biết là dân ở đây người ta có có giữ đất lại hay không là người ta đã bán hết rồi à, nhưng mà đa số là ở đây ở đây mình được biết là cá mập anh chị em cá mập những người có tài chính lớn á họ đang họ ôm hết rồi họ phân lô như phía trước này của chúng ta này trước này của chúng ta là những vị đất mà hồi trước mình vay video này nhà thấy không là đã được phân lô hết rồi đó bay lây cam lên kia đó rồi cả nhà nào mà cứ ờ, có nhu cầu hay là mong muốn của mình thì cứ comment lên ờ, kênh youtube của mình hoặc là tiktok gì đó rồi để cho mình ờ, uh, sẽ ờ, nói chuyện với nhau và chúng ta sẽ tìm được phương án nếu như mà muốn sở hữu một vị trí chỗ này thì cứ liên hệ mình thôi khá là đẹp mà đúng không đây là tuyến số 4 này đây hướng này là hướng đi ra DT741 này từ đây ra DT741 chỉ tầm 4 km những vị trí như thế này thì không thể cho vào đâu được ai à, khách hàng nào chơi là còn rừng còn rú hay là còn rừng nhiều quá cây nhiều quá thì thật ra là tại vì thứ nhất là chưa có tiếp xúc với dạng bất động sản công nghiệp cái thứ hai là họ chưa tiếp xúc cho nên cái tầm nhìn họ cũng vẫn vẫn chưa tới chưa chưa chưa chưa có nhìn xa được cái thứ ba là họ chưa dám có nhiều lúc thì vẫn vẫn có nhìn ra trong tư tưởng vẫn có nhìn ra đó nhưng mà không dám không dám bỏ tiền xuống đó mà mà mua không dám bỏ tiền ra đó mà mà, mà chọn cho mình một vị trí nhiều lắm cả nhà từ lúc mà mình tham gia bất động sản công nghiệp này thì gặp rất là nhiều trường hợp khách hàng không mà nhưng mà sau này thì, thì người ta quay lại nói là hồi đó mà nếu anh như là em anh mua một anh anh mua một lô ha sư một lô thì bây giờ khác rồi nói thì nói vậy thôi quyết định là ngay lúc đó chứ còn bây giờ sau này như thế nào như thế nào thì nó lại là một câu chuyện khác nữa là cái ờ, bắt côm đó cũng như hay là cái cái cái cái lợi nhuận đó cái số tiền đó mình đã bỏ qua rồi nó đã đi qua tầm tay của mình nó vụt vào mình đi ngang qua ngang qua mình rồi nó đi ngang qua mình giống như là chuyện tình yêu mà đi ngang qua yêu không được thì thì giống như là thương tiếc thương nhớ thôi thôi cả nhà đăng ký kênh cho mình đi ha đăng ký kênh cho mình và follow cho mình mình sẽ làm những cái video tiếp theo nhiều hơn để cho cả nhà cùng uh, chiêm ngưỡng nha cả nhà cùng chim ngưỡng của vẻ đẹp ở đây là tiếng số 4 nha còn nhiều tiếng nữa tiếng số 3 nữa còn nhiều tiếng nữa nhưng mà tiếng số 4 thì sẽ thông tiếng trước cho nên mình, mình tập trung ở đây làm nhiều hơn mình vay nhiều hơn đặc biệt nó có nhiều cái đẹp và trên tiếng số 4 xung quanh á sau này Bicamac nó quy hoạch cũng nhiều tiện ích hơn nữa và đặc biệt nó nó nối thông ra trung tâm hành chính hiện và vào bên kia là vào bên trong kia thì nó là cổng khu công nghiệp Bicamac rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và ủng hộ cho toàn thành phát nha Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.